Hôm qua chia tay anh ta Hôm qua anh không níu kéo em không khóc mà Hôm qua dâu hết nước mắt tổn thương vào trong Hôm qua đã lỡ nói dối tim trắng thay ngừng đôi môi nói lời anh ơi mình kêu yeah. Ờ, vậy là chấm đã rồi đúng không? Vậy là tất cả đủ sai sai Còn khả năng đó là giấc mơ tình cờ